Xin chào tất cả mọi người, mình là Hưng Néo Review. Còn đây là anh hói, anh hói giận vợ nên đã bỏ nhà lên rừng sống một ngày. Lý do anh giận vợ là vì vợ chê cái đầu hói của anh nhìn yếu sinh lý. Thế là anh tức giận thu dọn đồ đặt bỏ đi khỏi nhà. Anh dẫn theo hai chú chó của mình, nhưng anh không biết đi đâu. Thế là anh quyết định vào rừng trốn để vợ đi tìm. Hai chú chó không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn vui vẻ đi theo anh. Hai chú chó thấy anh buồn nên lại gần anh an ủi, ăn cháo lưỡi với anh. Anh xúc động không kìm được nướng miếng, anh cảm ơn hai chú chó vì lúc nào bỏ nhà đi, cũng có chúng ở bên. Anh xoa đầu chúng rồi lấy vờ flycam ra, bay một vòng quay cảnh rừng núi từ trên cao nhìn xuống. Rồi anh bắt đầu đi chặt cây, anh lựa những cây thăng cứng cáp để làm lều, rồi anh bắt đầu cưa cây ra cho đều nhau. Rồi anh dựng các cây lại tạo thành khung lều. Phần gốc được anh chôn xuống đất để cố định, vậy là đã có phần khung lều siêu chắc chắn. Tiếp theo anh đi tìm các cành cây thông để làm mái che. Các cành cây thông được xếp chồng lên nhau, tạo thành một mái che hoàn hảo, giúp anh tránh cái không khí lạnh lẽo. Khi anh xa rời vòng tay vợ, tiếp đến anh xếp đá vào lều để làm bếp củi, vừa sưởi ấm vừa nấu ăn. Những cây gỗ chết khô được anh mang về làm củi, ảnh bổ củi, rồi bắt đầu nhóm lửa. Nhờ có ngọn lửa ấm áp mà tinh thần anh phấn chấn hơn, anh để cái nồi lên bếp rồi bắt đầu trổ tài nấu ăn của mình. Anh băm hành tây thành lát mỏng rồi cho vào nồi, không biết anh định nấu món gì. Anh ngồi tận hưởng túp lều tranh của mình và vô cùng mãn nguyên, ở trong rừng nhưng vẫn có điện sáng lung linh, mà hình như ở phía trên vẫn chưa che mái, ôi anh không sợ mưa ướt hay sao, hai chú chó thì thầm với nhau trong lo lắng, rồi anh ra ngoài đi dạo một vòng. Chờ thức ăn chính anh đi ra tảng đá ngồi ngắm cảnh, anh cảm thấy nhớ vợ, nhưng nhớ lại việc bị vợ chê cái đầu khiến anh lại bực tức, thế là anh lại vào lều đề canh chừng nồi đồ ăn, anh nấu món gì vàng vàng, hình như là bí đỏ xào hành, ôi ông anh này ăn uống lạ thế, anh đi dạo thì thấy hai cây nấm to bự chảng, Thế là anh đem về nấu món hành xào bí đỏ nấm, anh ăn rất ngon miệng. Anh vừa ăn vừa khóc, nhớ những món ăn vợ nấu, nào là lòng xào dưa, sò lông, sò huyết, ăn xong anh dọn dẹp rồi chuẩn bị đi ngủ. Anh ôm hai chú chó rồi ngủ một giấc rất ngon, sáng sớm thức dậy, anh đánh dẫn hai chú chó ra suối đánh răng rửa mặt, nhân tiện gần đó có mấy cây rau dại, anh hái về để nấu đồ ăn sáng. Anh nhóm lại lửa rồi cho chảo lên, đổ vào một chút dầu ăn, rồi anh cho mấy cây rau dại vào xào lăn, anh đập vào mấy quả trứng, quả là bỏ nhà đi nhưng vẫn chu đáo mang theo hai trứng. Chú chó hất kia bên cạnh đang đào cái gì thế kia, hay là chú ta bảo tao nhịn đói từ hôm qua đến giờ mà mày chưa cho tao ăn, chú chó cay cú lắm rồi. Anh hói đáp lát nữa về tao cho ăn, anh bảo hôm qua nhà đi có kịp mang theo thức ăn cho mày đâu, mày không thấy tao phải ăn mỗi hai trứng đây à, lời qua tiếng lại anh bực tức mang chảo trứng ra trước lều, tránh mặt chú chó đang nổi đóa lên vì đói. Mặc kệ chú chó, anh ăn trứng một cách ngon lành, Ăn xong anh thu xếp đồ đạc quay trở về nhà, anh nghĩ bây giờ chắc vợ đang lo lắng đợi mình ở nhà, chắc vợ đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, anh và chú chó quay trở về nhà với hy vọng vợ sẽ mừng lắm, nhưng anh nào ngờ vợ ở nhà đang ôm ấp một người đàn ông da đen khoai to ở nhà. Thật tội nghiệp cho anh hói của chúng ta, tập 1 đến đây là hết, hy vọng các bạn xem thật vui vẻ và nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký, tập 2 sẽ xuất bản sớm nhất có thể.